Đây là một chiếc Red 116233 mặt bạc cọc kim cương đờ mi vàng vàng và có kèm theo một chiếc nhẫn đờ mi vàng hồng rô à, đây là sự so sánh hai màu nha à, khi quý khách thích đồng bộ thì mình sẽ đặt chiếc nhẫn màu vàng vàng chung với chiếc đồng hồ vàng vàng hoặc quý khách thích chiếc đồng hồ vàng hồng rô thì làm chiếc nhẫn rô luôn cũng được tùy theo nhu cầu của quý khách đây ví dụ như chiếc đồng hồ này là màu vàng vàng đờ mi vàng vàng và chiếc nhẫn này là đờ mi vàng vàng do kỳ lân không đeo rồi bởi vì chiếc nhẫn này chưa gắn hột kim cương chủ à, mình có thể gắn hột là 5 ly 4 6 ly 3 7 ly 2 tùy theo nhu cầu của mình à, chiếc này gắn hột rồi và Kỳ Lăng sẽ làm chiếc nhẫn này theo tất cả ni tay, sai tay của tất cả mọi người tất cả các cách chỉ cần Kỳ Lăng đo sai tay và Kỳ Lăng thực hiện y như bông